Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hai mặt tiền Ngô Gia Tự phường 12, diện tích 130m2, sổ chung xây dựng hai nhà, hướng đông nam, đường ô tô rộng, kết cấu một trệt hai lầu, 5 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, gần trung tâm, cách hồ than thở 1 km, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 10,5 tỷ đồng. Đất trại mắt phường 11, diện tích 218m2, Sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường xe máy dễ đi, cách đường lớn 1 km, gần chợ nông sản, đất bằng phẳng, thích hợp đầu tư, giá 3 tỷ đồng. Nhà Xuân Thọ, diện tích 514m2, sổ riêng nông nghiệp, có thể chuyển thành thổ cư, hướng đông bắc, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, cách trung tâm Đà Lạt 10 km, giá 7,5 tỷ đồng. đất An Sơn phường 4, khu bàn tay Phật, diện tích 1.100m2, sổ riêng nông nghiệp, có thể lên được thổ cư, hướng Đông Bắc, đường xe máy, cách trung tâm Đà Lạt 2.7 km, đất bằng phẳng, giá 9,35 tỷ đồng. Đất Hiệp An, Đức Trọng, diện tích, lô 1, 112m2, lô 2, 170m2,